À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, video xin hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái động cơ 125 phân khối à, của hãng hang Deji hàng à, nội địa Trung Quốc à, cái dòng này nó rất là bền Đấy. nguyên cái động cơ là có trọng lượng là 20 22 à, đến 23 kg à, động cơ thì à, có cái trục đưa ra rất là dài phù hợp cho các bạn à, làm những cái xe bốn bánh thì cái phía trục dài này của nó là trục 3 cm các bạn nhé à, phù hợp với các bạn chế xe bốn bánh à, cắm cái số lùi vào thì cái độ bám trục nó lớn nó ít bị mòn đấy đây là cái thương hiệu cái hàng nội địa bên Trung Quốc nó rất là nổi tiếng này và à, nó được à, kiểm tra chất lượng cho nên là thường thường bao giờ cũng dán một cái chữ tem QC này không ba các bạn nào làm bên à, kiểm tra chất lượng thì đều biết cái tem này là tem à, hàng đã được kiểm định này QC mình cứ gọi là quản lý chất lượng và nó có cái cái cái mã số động cơ đoàn hoàng các bạn nhé đây thì à, mình sẽ quay vòng vòng cho các bạn à, xem qua động cơ thì vẫn có cần à, khởi động bằng chân và có đề khởi động điện đây đây nó ghi này 124 phân khối này Đấy. Đây các bạn có thể nhìn cái phần à, trục da nó rất là dài. Đây. Phần trục da này 3 cm này. Nó dài hơn cái xe máy bình thường nó chỉ có 2 cm thôi. Thì à, dòng này nó vẫn là dòng à, 4 số. 0 1 2 3 4 Đấy. và côn là côn tự động nhé chứ không phải là dòng côn tay thì à, các bạn làm xe máy cái dòng này nó rất là tiện vì nó à, sử dụng côn tự động nó dễ hơn rất là nhiều À, mọi chi tiết đặt hàng thì à, xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955 một cái à, cục máy thuần túy thì nó chỉ có cục máy và cái cổ bô bàn đạp số và cần khởi động à, ngoài ra những thứ khác thì các bạn cần phải mua thêm cái dòng động cơ 125 phân khối này thì cái trục đầu ra của nó vẫn là trục 17mm Đấy. và các cái ờ, kích thước ờ, treo máy thì nó vẫn là giống những cái dòng xe máy bình thường thôi các bạn mua về có thể thay thế cho những cái dòng à, à, động cơ đã hỏng máy và cái dòng động cơ mới này thì à, nó hoàn toàn à, rất là khỏe để cho các bạn chế xe bốn bánh chơi thì à, thực sự là một lựa chọn rất là tốt đấy à, mọi chi tiết à, đặt hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 à, Cảm ơn các bạn đã theo dõi video à, Các bạn xem video thì đừng quên nhấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được à, những thông báo mà khi có video mới đăng lên thì à, nó sẽ báo về cho các bạn biết và thứ hai nữa là nó à, tiện cho những cái việc à, tìm lại những cái video mình đã xem cái trước kia Đấy, cái phần à, nhông này này cái phần à, nhông à, trục ra rất là dài nhé đây là cái test QC này cái tem này là thường là những cái dòng động cơ có kiểm định chất lượng này nó mới có những cái tem như này và đây là dòng 4 số này đấy có đề